Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình đi tham quan cái trang trại <laughs> trồng rau của bên công ty Thermi. Chói quá, sáng nghe. Xin chào mọi người nha. Đâu đi vào trong. Chị Hiền đây. Ba chị em mình. Xin chào. Ôi, đưa cả giá. Ôi, 이거 제 폰. 안녕하세요. 네. 아, 예. Ờ, 기다려야 되는 거야? Wow, đây cho mọi người xem. Ở đây cũng có sản phẩm của Etomi nè. Thứ nhất là mỹ phẩm. À. Đây là nước rửa tay như này mọi người. Nước rửa tay và kem dưỡng da tay. Và đây là set dưỡng da nam. Đây là set trẻ hóa da. Và đây là set cải tiến da. Và đây là dầu gội à, và dầu gội và là sữa tắm dưỡng body à đâu sữa sữa tắm loại khác sữa tắm loại cao cấp hơn có để mọi người đang sử dụng nè đây trà phổ nhĩ này và trà xanh ở đây là bổ mắt cái tiến tiền liệt và spinula tảo xoắn tảo dược lục của bên công ty thân này ừ tại vì cái vỏ để đây là nó nắng nó vào bạc màu đây là tổ omega tạo như mọi người để dành cho những ai mà bị dị ứng về hải sản và dầu cá chiết xuất từ cá và vitamin B tổng hợp bổ não và đây là cái vitamin bảo vệ tế bào cho chúng ta à và đây là Penta vitamin dứa canxi xương khớp và sắt vitamin tổng hợp và cái vitamin cho những ai bị táo bón không tiêu hóa đầy hơi chống bụng nha mọi người và đây là thạch nị đẹp da chống lão hóa wow, đây là đồ ăn vặt nha mọi người vitamin C nội tiết tố men vi sinh cái miếng răng bằng chảy đánh răng sâm à, sâm của bên công ty đây là gồm có viên hồng sâm và cùng với thạch sâm nha mọi người và đây là hemohim đây là cái mẫu cũ hiện tại giờ công ty ra mẫu mới rồi sẽ không còn mẫu này nha mọi người xin chào xin chào Xin chào. xin chào tất cả mọi người ý xuân chữ án chữ án 발랐어 우리 이순 발라자 đây là mọi người đang mọi người đang chờ đợi để đến được vào tham quan uh, nhà máy đấy tham quan cái xưởng trồng rau canh tác của bên công ty Thermi ở đây là ở bên bên nhà máy nha mọi người 제가 지금 사실 지금 페이스북에다가 전 세계 다 터지게 너무 잘하고 있어요. đó bây giờ đã lên tầng 2 này cái rau này rau rau này là của bên công ty Thermi bán ở trên trang Achamon nha các tình yêu 이게 앞에 다 서 계시면 뒷분이 아무래도 이렇게 양쪽으로 이렇게 아, 네. 네, 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 에타미 아재 스마트팜 사부 양희범입니다. 와 그 농사 혹시 접으신 적 있으십니까? 농사. 몇분 계시네요. 밖에서 농사 지으니까 그 논이나 들에서 농사 짓는 방법이 하나가 있고 그 다음에 하우스에서 짓는 방법이 하나가 있고 네, 뭐 그 다음 단계에 있는 게 저희의 식물 아, 스마트 뭐 단축입니다. 한국에서는 이런 걸 식물 공장 시스템이라고 하는데 가장 큰 차이점이 뭐냐면 식물이 필요한 모든 것을 사람이 제공한다는 데 있습니다. 음. 그렇게 하는 이유가 뭐가 있냐면 밖에서 키우다 보면은 여름철은 덥고 겨울철은 춥고 키울 수 있는 환경도 좀 음. 제한적이죠. 근데 여기는 식물에 필요한 모든 것을 사람이 줌으로 그것도 가장 좋은 걸로 줌으로써 아주 고퀄리티의 채소를 1년 내내 생산할 수 있는 시설입니다. Wow. 그리고 또 하나는 뭐가 있냐면 có nghĩa là trồng rau bên ngoài thì nó còn tùy thuộc vào nhiệt độ ngoài trời đấy. Nhưng ở trong này là trong này công nghệ máy móc là người ta không cần phải là người điều chỉnh được nhiệt độ, điều chỉnh được thời tiết nên không cần phải thuốc sâu an toàn. 네. 그 이유 중에 하나가 진딧물을 없애는 약을 치면 꿀벌이 사라지는데 그 환경에도 굉장히 도움이 많이 되겠죠. 음. 그리고 여기는 미세먼지가 없습니다. 음. 그 네. 알게 모르게 네. 차가 네. 지나가거나 아니면 미세먼지가 많으면 그 먼지들이 식물 위에서 떨어지잖아요. 그 열심히 씻어야 되고 그래도 불안한데 그런 것도 굉장히 안전합니다. 그러니까 환경 친화적이고 건강에도 좋고 그리고 또 하나는 요즘 물 부족하다는 얘기 많이 들으셨잖아요. 네. 근데 여기서 쓰는 거는 밖에서 농사하는 거에 비하면 물을 50, 아, 5%만 씁니다. 음. 그러니까 점차 물이 부족한 환경에서 굉장히 지속 가능한 농업입니다. 더 길게 하면 지루하시잖아요. để <laughs> tôi giới thiệu qua về cái vấn đề ờ, thứ nhất là trồng rau ở bên này và trồng rau ở ngoài wow 하나죠? mọi người đấy chưa trồng cái này là từng tầng tầng muốn nhá trồng thứ nhất là cái sẽ tạo gió đây là gió này để là như là gió ngoài trời ổn định nhiệt độ cho rau trưởng thành nhá sạch sẽ luôn không có vi khuẩn không có bụi bặm gì cả chúng ta vừa vặt cái là chúng ta có thể ăn luôn có nghĩa là nó không như cái rau xà lách đâu mà nó như kiểu giống như là cái rau ăn uh, rau kiểu như là rau ăn sống rau ăn chơi của nhà hàng đấy chứ không phải là kiểu như giống rau xà lách thì chúng ta trồng ở ngoài đâu nha mọi người này rau liên tục thu hoạch đây này là nhiều cái này á, chúng ta chỉ được xem bên ngoài thôi tại vì ờ, chống vi khuẩn á bụi bặm chúng ta vào không được khi mà những người thu hoạch rau á là ờ, nhân viên người ta phải mặc bảo hộ đến à, người ta lấy rau và rau là cứ thế có thể ăn ăn luôn ăn sạch luôn rồi không cần phải rửa nha mọi người đấy đây là rau này là chuẩn bị thu hoạch này ừ, đây là thu hoạch này còn đầu kia là đầu kia là rau đã thu hoạch rồi này có nhiều loại rau nha chị đâu loại khác chị ạ có không khí cũng còn à. trong sạch để còn cái... không phải phun thuốc sâu không, không cần thuốc sâu cách chống khuẩn luôn cách khuẩn là không có vi khuẩn luôn cho nên khi mà những người ta thu hoạch ấy là mặc quần áo bảo hộ vào để hoạch đấy không cần phải rửa đấy thế không cần phải rửa 그 배너를 보시면 여기 카이피라가 있고 여기 이젠트닉스가 있습니다. 그죠? 저희 아자몰에서 매주 한 번 이렇게 오픈을 해서 저희가 이 한 팩으로 해서 판매를 지금 하고 있습니다. 그래서 어, 미리 구입을 하신 분들은 현장에서 수령하실 수 있도록 원데이나 이제 서텐스 아카데미 때 수령하실 수 있도록 저희가 준비하고 있고요. 그럼 혹시 이제 늦게 어, 여기 와서 내가 사고 싶다 하시는 분들도 현장 그 구입을 하실 수 있도록 저희가 지금 우스에서어 지금 구입을 하실 수 있도록 지금 준비를 해놓은 수량이 있습니다. 네. 그래서 관심 가져주시고 한번 어, 방문해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 조금 더말씀 드리면은 지금은 원물만 판매드리고 있는데 조금 있으면 저희가 절단을 해가지고 약 200g으로 포장해서 샐러드, 소스까지 넣어서 와우. 관심 갖고 계시다가 나오면 감사합니다 đó bây giờ là hiện tại là mọi người mua đấy là mọi người sẽ mua rau ở trên um, cái trang Acha của bên công ty Atomin đấy chúng ta sẽ nhận được cái mã QR và chúng ta cầm cái mã QR đó đến cái hội trường của Atomin để chúng ta lấy rau nhưng một chút thời một chút nữa là bên một chút thời gian nữa là bên công ty ấy, sẽ là sao đóng gói cho chúng ta là có thêm vào cái sốt sừ là để cho chúng ta kiểu như chúng ta ăn sống xà lách đấy mọi người đó để trộn vào miếng rau này thì chúng ta ăn những ai mà muốn ăn là giảm cân thứ nhất cái này vừa giúp giảm cân vừa đẹp da nha mọi người sạch chúng ta về chỉ việc ăn không cần rửa luôn không cần rửa luôn nha cái này là trồng ở dưới nước nha mọi người nước ấy nước sẽ được thay liên tục và mọi người nhìn những cái thang kia là người ta đã tháo cái điều này đấy, là đã thu hoạch rồi đó, rất là đẹp luôn 드실 때 어떻게 합니까? 괜찮잖아요. 절대 그러실 필요가 없어요. 그냥 그냥 드셔도 되지만 그래도 좀 찝찝하다 하면 흐른 물에 그냥 샥샥 아물 떨어지잖아요 물 틀고 샥샥샥 해도 충분하고요 그 다음에 밑에 꼭지를 딱 뜯으면 다 분리가 되지 않습니까? 오후에 쌈으로 드셔도 되고 샐러드 드시면 거기서 조금만 더 찢어 드시면 돼요 그리고 네. 저희가 지금 판매하는 것 중에 타이피 하나 있고 미저트리스가 있어요. 미저트리스는 이파리가 좀 잘라졌는데 파이피라는 좀 넓어요. 이거는 쌈 드시기도 괜찮고 샐러드 드시기도 괜찮고 둘다 괜찮습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 아, 지금 소스는 없기는 한데 조금 있으면 소스가 나올 거예요. Đây cái trang để thơm mì cha nha mọi người Smart Pub Và với các nhân viên anh chia sẻ là chúng ta có thể ăn trực tiếp được Hoặc là chúng ta muốn rửa đấy thì chúng ta chỉ cần kiểu như là ờ, gọi là tráng qua nước ấy là được 그래가지고 왼쪽 방에 쌤도 잡혔나요? 사연하라 시죠 안녕 đó vừa rồi là mọi người đi xem à, đi tham quan cái trang trại trồng rau cái trồng rau canh tác của bên công ty thơm ý mọi người nên là sau này á, công ty sẽ bán theo có nghĩa là bán tặng thêm cho thêm cả nước sốt sừ để cho các chị em về chúng ta có thể là trộn vào chúng ta ăn nên là mọi người hãy ủng hộ nha ở cái trang Acha để thơm mi Acha đó ăn ra nước Ừm. 자 이거 할라 진짜 상처 상처 완전 giống y như sang chu Việt Nam như mình Việt Nam sang chu tốt đẹp ừ, như này mà có thịt nữa tuyệt vời luôn mọi người rau sạch nha mọi người rau sạch và nếu như vừa rồi như anh Kinh nói là nếu như chúng ta mà muốn rửa đấy thì chúng ta có thể là tráng qua nước thôi không cần phải rửa còn ăn trực tiếp đều được nhá ngon lắm mua rau tại tại nhà máy tại à, trang trại luôn mọi người đang bận rộn chụp hình và chia sẻ cùng mọi người cái đây là cái thực phẩm của bên công ty Thami nước ép nhàu 100% nha mọi người tiện lợi cho chúng ta cầm mọi lúc mọi nơi để chúng ta sử dụng tại vì nhiều những anh chị em là muốn bổ sung cái thực phẩm chức năng mà chúng ta bận rộn ấy đôi khi chúng ta quên thì chúng ta có thể cầm theo bên mình ở đến công ty để chúng ta uống và đây là nước ép lê nha mọi người à, cùng với lại cái um, torachi với lại cái mua qua đấy để cái này là chống nong đờm và trị ho cho chúng ta ngay mà viêm họng đau họng đấy hay là bị hay bị khàn tiếng đau họng mọi người uống cái này rất tốt nha đây là cây muối muối ờ, bên công ty thấm và đây là canh xương gà chocolate nè đó mình đi đây mọi người đang đợi quả là thỏa chức năng của bên công ty TV và đây canh xương bò nha mọi người và cơm ra gì 반갑다는 게 뭐죠? 몰라 진짜 아, 다 안녕도 진짜고 다 đâu 진짜고요? 인사 그냥 반갑다고 rất vui được gặp mặt rất vui được được được gặp Được. bạn Đấy. bạn 막 đang, đang rất vui được làm quen với mọi người nha đấy bây giờ là đã xong Rồi đã à, kết thúc cái chương trình thăm tham quan nhà xưởng máy của bên công ty và lát nữa mình sẽ quay hội trường cho mọi người cùng xem nha đó mình đã đến hội trường của Ethermi bây giờ là chưa đến giờ bắt đầu nha mọi người ở bên ngoài là mọi người hãy còn đang ăn tranh thủ mọi người ăn cơm trưa Quay cho mọi người xem Ê, 감사합니다 đây là giày da nam nha mọi người 100% bằng da bò ạ đó rất là đẹp sang và lịch sự ok đấy hội trường này mọi người đấy, xét à, bây giờ trên công ty ấy, đến mùa hè đấy là công ty cũng có cái chương trình là à, bán những cái dòng sản phẩm hỗ trợ giảm cân cho tất cả các chị em và những ai muốn giảm cân hoặc là mọi người là hội viên hay mọi người không là hội viên đấy thì mọi người vẫn có thể đăng ký cái chương trình giảm cân này để chúng ta nhận quà thưởng của bên công ty nhá bây giờ thì nhung sẽ đi tìm chỗ ngồi của mình cả nghìn người ở đây luôn đây là mình lên cái phăng trên những người ở phăng dưới nhé phải xem qua màn hình TV. và đây là một bộ dàn máy camera hỗ trợ trong cái vấn đề quay phim chụp hình hội thảo dạ. và mọi người đấy hội trường